thời gian ấy đi thật nhiều kỷ niệm chuyện tình lúc đó em tưởng vậy là ngầu ừ. hình dung bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỷ gói mè về coi lòng anh não nề